từ màn hình trên đường có thể biết, Snow chính là tội phạm bị truy nã khắp vũ trụ. Anh đến một quán bar, gọi một ly đầy bia lạnh, ngồi chưa ấm chỗ đã có người tới gây sự rồi. Ba tên này là thợ săn tiền thưởng, người phụ nữ cầm đầu nói với Snow, một kẻ giàu có tên Paris đã treo khoản tiền khổng lồ. Để lấy tinh hoàn của Snow, Snow đã quen với việc này. Lúc đối phương rút súng ra, Snow đã nhanh tay hơn hắn, nhưng một sao trọi lại ba. Trong lúc tên này định kết liễu anh, đột nhiên hắn bị ai đó đâm từ phía sau, Cô tên là Hyrule, Snow đứng dậy cảm ơn rồi nhanh chóng rời đi, bởi vì trong hoàn cảnh hiện tại, có lẽ đã có không ít người bắt đầu truy lùng anh. Anh không dám ở lại khu chợ, chỉ có thể tới nơi khỉ ho có gái này. Nhưng lúc này, Snow phát hiện ra người phụ nữ cứu anh lúc ban ngày lại tới đây. Hyrule nói rằng cô đã biết tên của Snow, muốn hợp tác cùng anh làm việc, Snow cũng không từ chối, mời cô ở lại một đêm. Rất nhanh mặt trời đã mọc, nhiệt độ ban ngày ở đây vô cùng khắc nghiệt. Snow cầm lấy cái lều, cùng với cô gái chui vào trong, trong lều có điều hòa, có thể chống lại cái nắng gay gắt bên ngoài. Lúc Snow cởi miếng gạc băng vết thương ở tay bị đứt ra, cô gái bất ngờ phát hiện tay của anh đang hồi phục lại vô cùng nhanh. Hóa ra cơ thể Snow có gen đặc biệt, chỉ cần không bị đánh trúng chỗ hiểm anh đều có thể hồi phục lại hoàn toàn. Ảo nào có nhiều người muốn lấy tinh hoàn của anh thế? Chẳng lẽ cô gái bên cạnh này cũng có ý định như vậy? Snow đương nhiên nghi ngờ. Đến tối, hai người bắt đầu lên đường. Hyrule mới tiết lộ thân phận của mình. Cô nói mình là một đặc vụ của cơ quan tình báo trái đất. Mục đích của cô cũng giống như những kẻ khác, muốn lấy được gen của Snow, nhưng cô không dùng những thủ đoạn bạo lực, cô chỉ muốn đưa anh về để nghiên cứu. Nếu như nghiên cứu thành công, người trái đất cũng sẽ có chỗ đứng ở trong vũ trụ bao la này. Snow dứt khoát từ chối, tuy anh là người trái đất, nhưng anh không hề quan tâm đến chuyện ở đó. Tại đi nguyên một buổi tối, Haro luôn đi theo sau Snow, dù sao cô cũng là đồng hương của mình, nên Snow đã đưa cô về căn cứ bí mật của mình. Cô nhìn quanh nơi này cứ như trốn bồng lai tiên cảnh vậy. Bên trong vô cùng mát mẻ còn có cả nguồn nước, ở hành tinh này, nước còn quý hơn cả vàng. Thảo nào mà Snow lại giàu thế? Ngắm mặt trời lại, Snow lại mở ra một hộp dâu tây nữa. Đầu thưởng thức hương vị của trái đất, có vẻ như anh rất nhớ quê hương. Lúc này, Haro cũng đã thay bộ quần áo ngủ và đến trước mặt Snow. Haro hỏi tại sao lại có quần áo phụ nữ ở đây. Snow nói với cô, bộ đó là của vợ mình, vì bản thân anh luôn trẻ mãi không già, nên vợ anh đã qua đời từ 100 năm trước rồi. Nhìn người đàn ông trước mặt mình, cô gái cảm thấy sao mà anh cô đơn thế. Sau một hồi an ủi nhau, cả hai đã chìm vào giấc ngủ. Giữa đêm, Haro bị đánh thức bởi tiếng chuông báo động. Mà Snow đã không thấy đâu rồi. Cô nhìn vào màn hình trên tường, phát hiện có một con tàu vũ trụ vừa hạ cánh bên ngoài. Có vẻ như hai người họ đã bị theo dõi. Người đến là một vài tên thợ săn tiền thưởng, nhưng những người này đều không phải dạng vừa. Chúng lặng lẽ tách ra để hành động, nhưng chúng lại không biết. Snow đã sớm phát hiện ra chúng. Đợi tên này đến gần anh vội nhảy xuống. Rất nhanh đã giải quyết xong một tên, sau đó là tên thứ hai. Nhưng cô ta không hề đơn giản, phải mất một lúc mới hạ gục được cô ta. Khi Snow định nhanh chóng hạ gục ả ta, đồng đội của cô ta đã tới. Anh yêu ơi, nghe lời ả ta có thể hiểu, tên này hóa ra là chồng của ả, nhưng tên này lại vô cùng máu lạnh, hắn không nói gì mà trực tiếp nổ súng, nhanh chóng đuổi theo Snow, nếu không sẽ bị thất bại. Động tĩnh đã thu hút thêm các tên khác, chúng nhanh chóng bao vây Snow. Snow định đánh úp hắn nhưng tên này ra vô cùng dày. Kết quả bị phản kích, tên to lớn bước tới xem Snow đã chết chưa, nhưng ai ngờ rằng Snow vẫn còn sống. Sau đó Sở Nâu nhặt súng Canon từ dưới đất lên, thành công bắn hạ hắn ta, nhưng tên thợ săn lúc nãy đã tới, hắn đá súng của Sở Nâu đi, sau đó rút dao ra, chuẩn bị cắt đi tinh hoàn của Sở Nâu, bỗng một tia laser bay tới, Sở Nâu nhổm dậy nhìn, hóa ra là Haro, khi Haro chuẩn bị tới gần, cô bị ai đó bắn xuyên sọ, tên này chính là Baris chùm của băng lính đánh thuê. Hắn là một người quen cũ của Sở Nâu, bởi vì khi hắn còn nhỏ, ông nội và cha hắn đều chết dưới tay của Sở Nâu. Đúng là mấy tên phản diện nói nhiều chết đi được, lúc hắn chuẩn bị kết liễu Sở Nâu, Đột nhiên một cánh tay robot đâm xuyên qua ngực hắn. Snow hoài nghi nhìn người trước mặt, hóa ra Haro chính là một người máy. Khi Snow tỉnh dậy, Haro đã đưa anh vào trong động. Haro nói với Snow, lúc nhỏ cô từng gặp nạn, và chính Snow đã cứu cô, nhưng từ đó cô chưa từng gặp lại Snow. Sau khi lớn lên để đi tìm Snow, phải thay đổi cơ thể mình, bởi vì chỉ có như thế mới có thể tồn tại trong cái vũ trụ bao la này. Nghe tới đây, Snow vô cùng cảm động trước sự tận tụy của cô, anh quyết định trở về trái đất cùng cô, cùng nghiên cứu vì lợi ích toàn nhân loại.